hello anh em nhé Quay lại của bên ờ, cơ sở của bên ờ, lọc Phát Tài chuyên máy đánh bài ha. Đấy, máy đánh bài bịp năm 2021 năm 2022 này. Đó, thì hôm nay năm 2022 thì các anh em chơi bài xì dách, xì tố ha, Đó, hoặc là xì lát. Đó, thì đánh qua những cái dòng máy điện thoại Samsung, apple, iPhone. Đó, tất cả trên đây là những sản phẩm để các anh em có thể chơi máy đánh bài anh em nhé. Đó. <coughs> sản phẩm trên đây là mình rất nhiều loại máy cho anh em chơi có mùa 2022 ờ, ờ, này Đó. thì anh em chỉ cần lựa chọn cho mình mỗi sản phẩm để anh em có thể chơi Đó. bất kể cái loại máy là anh em nhé từ iPhone nhỏ cho đến iPhone lớn iPhone 7 iPhone 6 iPhone nút iPhone 10 XS Max đều có thì hôm nay thì Lộc sẽ giới thiệu cho anh em một cái sản phẩm chơi mới ha để anh em có thể chơi để làm sao chúng ta không có thể biết được ừ. Đó. thì nguyên lý của cái dòng máy đánh xì dách xì tố này đó. thì là thấy được cái đích và kết nối qua tai nghe báo từ xa anh em nhé tai nghe báo từ xa và máy nghe để anh em có thể chơi đó. Ừ. và bây giờ những cái dòng tai nghe này máy nghe này anh em nhé đó thì đều có đầy đủ cho anh em rồi thì hôm nay thì lập sẽ review cho anh em một cái sản phẩm mới đây là có nghĩa là sạc dự phòng ừ. sạc dự phòng để anh em có thể chơi bài báo qua tai nghe từ xa đó. và người ở nhà sẽ thấy sẽ đọc cho anh em biết thì mình làm video clip mình là mình sẽ để cái điện thoại để anh em nhìn qua còn khi anh em chơi á, là anh em chỉ cần dùng một cái sạc dự phòng ra chơi thôi anh em nhé không cần nhiều anh em sạc dự phòng này đó loại nhỏ loại lớn hay là túi sách hay là ví bất kể cái gì các anh em cần độ chế thì bên cơ sở lọc sẽ độ chế cho anh em để anh em chơi ha đấy thì bây giờ mình sẽ kết nối qua một cái cục sạc dự phòng và mình sẽ để máy lên cho anh em xem đó máy đây là trực tiếp của mình đó anh em không rồi sạc kim phong rồi mình đã kết nối rồi anh em nha đó kết nối sẵn cho anh em luôn để anh em dễ hiểu ha đó các anh em thấy rõ không đó thì bây giờ mình sẽ bóc một bộ bài bài nào cũng được anh em nha anh em chơi thì bài chợ thì mình sẽ khui một bộ bài đó, đó để mình chơi cho uy tín anh em thôi bất kể bài chợ nào các anh em đi chơi các anh em thấy không mình bỏ bài ra là anh em nhìn trên camera là đều thấy rồi ha ví dụ như người ta chơi xì dách đi bỏ bằng đều rồi ha. Đó. chơi bài xì dách thì có nghĩa là các anh em sẽ bột đích ha đó cái này ha ừ. các em nhìn thấy bài không thấy cái cái, cái tám rồi nè đó mình che lại nè không cái tay mình che lại các em vẫn thấy cái tám này ha rút bài đó che một tay đi che lại để cho anh em họ phải nghĩ mình chơi bài lỗi anh em nha <coughs> thấy các anh em thấy cái hai không đó đây là một cục sạc dự phòng đó mình đưa lên các anh em thấy không camera sẽ di chuyển các anh em thấy không đó mình làm là mình làm thật uy tín cho anh em luôn chứ không phải là mình làm tào lao bí đao ha bất kể các anh em muốn cần sạc dự phòng loại nào thì mình làm cho anh em loại đó đó mình để xuống hai bài lên chơi xì lát thì nó rõ cỡ này thì làm sao mà thua được ha anh em đó các anh em nè cái chính nè đó cái già nè ha đó các anh em nhìn trên màn hình ha cái này là trực tiếp mình nhìn trên màn hình thì người ở nhà nó rum ha rum xa các anh em quýnh xa quýnh gần gì đó tùy anh em đó mình để chế độ xa ha đó ở nhà chỉ cần rum như vậy là có thể thấy anh em không đó bất kể kết nối qua iPhone đều rum được hết anh em nha đó máy mình đang dùng là iPhone 11 đó, không cần ha đó. hồi xưa thì nó rườm rà nhưng bây giờ cực kỳ là dễ dễ chơi cho anh em Bình thì anh em quýnh thì cỡ nào cũng được ha quýnh cả ngày cũng được đó Bình thì anh em quýnh cả ngày luôn cũng được nha ừ. 8 tiếng 10 tiếng nó tùy anh em đó thấy cái ba nữa nè đó mình bỏ cái này qua luôn để cho anh em có thể nhìn thấy được ha đó cái xì nè cái này mình rung anh em nha còn mình rung nhỏ lại nè đó cho anh em dễ thấy đúng không ha đấy cái này mình chơi xì dách thì thôi chứ làm sao mà thua được đúng không ừ, bộ này cái hai này ha đó cây bốn này ừ. tiếp tục này cái dây này đúng không anh em ừ. để mình để cái bộ bài thẳng lại cho anh em xem đúng không anh em dây này đó 10 này đó ha 10 này đấy. đấy thì bộ của nó nó sẽ kèm một anh em chọn điện thoại hai anh em làm và bất kể cái gì và nó kèm thêm một cái máy nghe ừ. tai nghe đầy đủ cho anh em đó, tai nghe pin sạc đầy đủ cho anh em ha để anh em có thể chơi Đấy. đây là cái bộ sản phẩm để anh em có thể chơi xì dách xì tố năm 2022 này làm sao cho nó đạt hiệu quả Đấy, mình chỉ review nói về cái sản phẩm để anh em có thể chơi xì dách xì tố nhé Đấy, hoặc anh em ở miền Bắc luôn mình xin nói luôn đó nếu như anh em chơi bài trắng bài trắng anh em nhé đó, bài trắng ở ngoài miền Bắc thì nó hay chơi bài trắng anh em thì nói chung là cực kỳ là ngon luôn bài trắng mà quýnh cái này thì bao cho anh em uy tín luôn nha ừ. rồi anh em không bài trắng của bài trắng là bài dài dài miền bắc á Đấy. thì anh em nằm khu vực miền bắc mà xem được cái video này á mà cần những sản phẩm này cứ liên hệ với mình nha đó. anh em thấy không bà này cực kỳ là nét luôn đúng không nè anh em thấy không đó tại vì mình xây nè đó mình cầm sạc phòng mình xây là vẫn thấy được hết cực kỳ là phủ rộng luôn anh em ha ừ. đây thì mình trùm lại ha đó mình trùm mạnh lên nè đó mình to này cái này thấy không thấy rõ luôn ha đó quy nè đó ba nè ha đấy rồi thì anh em xem cái video này thì anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ chơi bên cơ sở của lộc phát tài nha. đồng thời anh em liên hệ mua hàng đặt hàng về sản phẩm này liên hệ qua số điện thoại 0786 01124 hoặc là 0786 04124 nhé anh em xem đăng ký kênh đó và đồng thời à, comment ấy, những cái thắc mắc Ừ, cho mình biết nhé chào anh em chúc anh em à, mùa dịch này thành công và chiến thắng về môn bộ à, đánh bài biệt này anh em nhé chào anh em